12 lý DO để trở thành nhà môi giới bất động sản. Môi giới bất động sản là một nghề chân chính và mang lại nhiều giá trị cho bản thân, cho khách hàng và cho xã hội nếu như nhà môi giới có định hướng đúng đắn về nghề nghiệp, làm việc tử tế và tập trung hướng đến mang lại giá trị cho khách hàng và hưởng lợi từ đó. Các anh chị phải hiểu do rằng chúng ta đang làm nghề dịch vụ nghề làm dâu cho cả thiên hạ chứ không nghề làm dâu chăm họ mà ông bà chúng ta thường hay nhắc đến một nghề nghiệp vất vả nào. Rất vất vả nhưng đây là nghề xứng đáng để theo đuổi bởi một số lý do sau đây. 1 bạn không cần phải tốt nghiệp đại học. Điều này có thể cho phép bạn tiết kiệm tiền và thời gian để bạn có thể tập trung nguồn lực vào việc xây dựng doanh nghiệp bất động sản của mình và tập trung gia tăng thu nhập. Bạn có thể tham gia chương trình đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề môi giới làm đủ điều kiện cần để hành nghề. Tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản chúng tôi đang đào tạo chương trình này. Chúng tôi xem như chương trình đào tạo nghề căn bản cho các nhà môi giới. 2. Bạn có thể tự ý sắp đặt lịch làm việc của mình. Một số nhà môi giới bất động sản làm việc cho một công ty có thể có lịch trình cố định, họ đến văn phòng và rời đi vào một thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, nhiều môi giới bất động sản làm việc cho chính họ có thể tự đặt giờ. Mức độ tự chủ này mang lại cho bạn sự linh hoạt và cân bằng giữa công việc và cuộc sống cao hơn. 3. Bạn có thể làm việc tại nhà. Nhiều môi giới bất động sản thường làm việc tại nhà, giúp bạn tiết kiệm chi phí văn phòng, đi lại và nhiều chi phí khác. Ngoài ra, làm việc tại nhà cũng giúp bạn có cơ hội dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. 4. Tự do về trang phục nhiều môi giới bất động sản la việc tự do nên không bắt buộc về trang phục. Nhưng lời khuyên là bạn nên mặc đúng hoàn cảnh, tình huống, đối tượng giao tiếp để thể hiện tính chuyên nghiệp của mình. 5. Bạn có cơ hội xây dựng mối quan hệ xã hội rộng rãi. Một lợi ích đáng kể khi làm việc với tư cách là một môi giới bất động sản là bạn có thể kết nối và gặp gỡ rất nhiều người, rất nhiều thành phần xã hội, công việc khác nhau. Điều này rất có lợi cho bạn khi cần sự hỗ trợ, giới thiệu. 6. Bạn tự xác định thu nhập của mình, bạn tự chủ và tự quyết định thu nhập của mình. Khi bạn phát triển thành thương hiệu mạnh trong lĩnh vực này, luôn nâng cấp, gia tăng giá trị, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của bạn, thu nhập của bạn sẽ tăng theo. Học tập liên tục là bí quyết. 7. Môi giới bất động sản là con đường ngắn nhất giúp bạn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Khi bạn có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, bạn có thể trở thành một chuyên gia về bất động sản. Kiến thức chuyên môn này có thể giúp bạn phát triển cơ sở khách hàng trung thành gồm những người có thể giới thiệu bạn với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của họ. Bạn cũng có thể sử dụng kiến thức của mình để dạy các khóa học trực tuyến cho các đại lý bất động sản đầy tham vọng. Đây có thể là cơ hội để bạn kiếm thêm thu nhập nhằm phát triển và phát triển hoạt động kinh doanh bất động sản của mình. Tính linh hoạt tài chính cao hơn rất hữu ích vì nó có thể cho bạn nhiều tự do hơn để đi nghỉ, tận hưởng thời gian giải trí hoặc nghỉ làm. 8. Bạn có thể phát triển đa kỹ năng, với tư cách là một môi giới bất động yêu cầu bắt buộc bạn phải phát triển rất nhiều kỹ năng cho mình. Ví dụ như kỹ năng về tổ chức quản lý thời gian, lập kế hoạch thuyết phục đàm phán giải quyết vấn đề, tư duy phản biện chín. Bạn có tiềm năng thu nhập rất cao. Các môi giới bất động sản thường có khả năng kiếm được mức lương không giới hạn. Bạn cũng có thể xác định thu nhập của chính mình, tùy thuộc vào mức độ bạn có thể giúp mọi người bán và mua nhà. Nếu bạn thành công trong vai trò này, bạn có thể thu được những lợi ích tài chính đáng kể. 10 bạn có thể giúp mọi người đưa ra những quyết định thay đổi cuộc đời. Nếu bạn thích giúp đỡ mọi người và thấy họ tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống, nghề này có thể phù hợp với bạn. Các đại lý bất động sản cung cấp cho người mua và người bán nhà kiến thức và hiểu biết sâu sắc để đưa ra quyết định sáng suốt về điều kiện tài chính và sinh kế của họ. Bạn có thể đạt được sự hài lòng khi giúp khách hàng đạt được nguyện vọng và ước mơ về bất động sản của họ. 11. Bạn có thể tận hưởng sự đa dạng trong công việc. Nghề này có thể là một lựa chọn tốt cho bạn nếu bạn thích có sự đa dạng trong công việc của mình. Các môi giới bất động sản thường xuyên nhìn thấy những ngôi nhà mới, đi đến những địa điểm mới và gặp gỡ những người mới. Nhiều loại nhiệm vụ này có thể giúp giữ cho ngày làm việc của bạn thú vị và hấp dẫn. 12. Bạn có thể xem những ngôi nhà đẹp. Nếu bạn yêu thích kiến trúc và thiết kế, môi giới bất động sản có thể là một nghề nghiệp bổ ích để theo đuổi. Các nhà môi giới bất động sản có cơ hội xem và khám phá những ngôi nhà đẹp ở khắp nơi.